Kính chào quý nhà đầu tư của dự án Sun Group Sầm Sơn và đường thanh niên cải dịch luôn là mơ. À, vâng, Thủy Cao xin đưa lại thông tin về thửa đất 447 diện tích 200m2 và giá là 63 triệu một mét vuông nằm ngay trung tâm quảng trường biển. Hãy gọi cho Thủy Cao 096 843 7081. Xin cảm ơn.